doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và doanh nhân Huỳnh Uy Dũng sẽ cùng tiến lên vị trí trung tâm để bắt đầu buổi gặp gỡ ngày hôm nay. sự làm đẹp cho đời tôi cho nên ngày hôm nay chúng ta phải chơi với nhau hết sức thòng bằng hết sức là công bằng bởi vì Nguyễn Phương Hằng tôi đã dấn thân cho cộng đồng thì Nguyễn Phương Hằng tôi không bao giờ sợ sự thật cho nên là qua hai tuần lễ để mà uh, vạch trần một cái sự thật này ra thì tôi đã nhận rất nhiều lời cổ vũ từ quý vị từ niềm tin sự thương yêu và qua những công việc thiện nguyện của tôi thì quý vị cũng biết rằng là tôi đã âm thầm lặng lẽ bên đời anh Dũng 15 năm cái cuối cùng lại thì chúng tôi cũng muốn mang những cái thành quả tốt đẹp nhất để cống hiến cho đời và tôi cũng mong quý vị hãy dành cho tôi một sự tử tế bởi vì tôi không làm gì sai trước nhất là với lương tâm với pháp luật và với tất cả mọi người tôi muốn, mang tới tất cả những điều tốt đẹp thì hãy cho tôi được làm người tử tế à và hôm nay à, vợ chồng tôi sẽ nói tất cả những gì cần phải nói với quý vị rồi sau khi ờ, chúng ta có một cuộc nói chuyện như thế này chúng ta sẽ có một cuộc kết thúc cái còn lại sẽ là cơ quan thứ ba để phán xét cái câu chuyện này bởi vì những gì phương hằng tôi làm tôi đã làm và làm hết sức có thể bởi vì tôi là một người phụ nữ tôi cũng cần được nghỉ ngơi cũng cần được ờ, một cái sự tử tế của tất cả mọi người vì tôi nghĩ tôi xứng đáng cho nên là phải nói một điều là tôi rất là mệt mỏi nhưng tôi hạnh phúc là tôi đã làm được cái điều mà bây giờ thì dù thương hay ghét quý vị cũng phải công nhận với tôi rằng là trên đời này không có thần y như những gì mà ông lương y võ hoàng yến nói đúng không quý vị và bây giờ chúng tôi xin mời doanh nhân Huỳnh Vĩ Dũng và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng sẽ vào vị trí ghế ngồi và chúng tôi xin mời những câu hỏi đến từ phóng viên. À, tôi à, phóng viên Lê Tú đến từ báo Công lý có à, vài cái vấn đề muốn à, nhờ ông bà chia sẻ hôm nay. À, thứ nhất là từ khi mà xảy ra cái việc ông bà đứng đơn tố cáo cái thủ đoạn hành vi cũng như là lột trần cái sự thật có dấu hiệu lừa đảo của ông của võ hoàng yên đến nay thì nhận được rất nhiều sự đồng tình, tin tưởng, ủng hộ của xã hội. Nhờ đó mà nhiều nạn nhân cũng đã nhiều nạn nhân những người cho rằng mình à, bị cái à, tập đoàn lừa đảo của võ hoàng yên à, lừa gạt niềm tin cũng như là mất tiền bạc vì cái cái tin vào cái cái sự dàn dựng của võ hoàng yên. đến nay cũng đã mạnh dạn lên tiếng đặc biệt là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh cũng đã nhận đơn và bắt đầu vào cuộc à, điều tra cái cái à, đơn tố giác của ông bà tuy nhiên cũng có một số ý số ít ý kiến khúc mắc rằng tại sao đến lúc này chỉ có một mình à, bên phía ông bà lên tiếng còn bên của ông võ hoàng yên thì vẫn im lặng thì ông bà có thể chia sẻ cái ý kiến của mình về cái khúc mắc này đây là một trong những câu hỏi mà nhiều người rất hỏi tôi Kính thưa quý vị Ông Võ Hoàng Yên là một người nổi tiếng Ông ấy nổi tiếng là nhờ truyền thông Ông ấy nổi tiếng là vì ông ấy đã từng nói về đạo lý với tất cả công chúng Và gần như chúng ta đều tin điều đó Và truyền thông của ông Võ Hoàng Yên đưa ông Võ Hoàng Yên lên đến tận ngày hôm nay Và tất cả những gì ông Võ Hoàng Yên đã làm để thần thánh và nổi tiếng không những trong nước và cả nước ngoài và sau khi mà sự việc xảy ra đến ngày hôm nay ông Võ Hoàng Yên không lên tiếng là bởi vì đối với Nguyễn Phương Hằng tôi ông Võ Hoàng Yên không còn cách nào để lên tiếng bởi vì tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ấy đã năn nỉ tôi để hoàn trả số tiền và ông ấy đã làm tất cả những gì để thấy rằng ông ấy lỗi nhưng mà một lần nữa tôi kính thưa quý vị rằng chúng tôi không phải vì 200 tỷ đó cho cá nhân tôi Nếu tôi là một người phụ nữ bình thường thì khi ông ấy đã nhận lỗi và muốn hoàn lại số tiền đó cho tôi thì như những người phụ nữ khác thì tôi đã nhận cái số tiền đó mà còn hạnh phúc hơn là khi mình bị đánh mất tiền mà mình được người khác trả lại nhưng riêng Nguyễn Phương Hằng tôi tôi không vì 200 tỷ đó mà tôi vì cộng đồng là bởi vì tôi biết quá nhiều cái điều thủ đoạn gian trá của ông Võ Hoàng Yên cho nên tôi không cam tâm một lần nữa tôi khẳng định với quý vị là tôi không vì 200 tỷ đó mà tôi không cam tâm để mà ông Võ Hoàng Yên đi lừa dối cho tất cả mọi người và suốt hơn hai tuần nay thì sự việc đã đổ bể ra thì đã không biết bao nhiêu nạn nhân đã tố cáo ông ấy và vạch trần sự thật thì đó là cái thành công đầu tiên chỉ có hai tuần lễ mà tôi đã chứng minh và bộ y tế đã vào cuộc chứng minh luôn dùm tôi là ông võ hoàng yên không bao giờ chữa được bệnh và không có giấy phép đi đi chữa bệnh thì đó là một cái mà tôi đã dấn thân và tôi đã thành công bước đầu tiên để lấy lại một cái chân lý thật sự cho quý vị chỉ có hai tuần thôi mà tôi đã thành công đó là một bước đầu tiên thì phải nói là đây là một cái món quà mà tôi có thể mang đến tặng cho tất cả mọi người nhất là giới bác sĩ giới khoa học và giới đông y sĩ á, họ cảm thấy bị sỉ nhục khi mà có một người tự xưng mình là thần thánh qua mặt tất cả mọi người mà không ai dám nói ra nhưng có thể là sứ mạng của tôi khắc tin với ông ấy cho nên tôi đã lột trần sự thật và tôi đã minh chứng thật sự một lần nữa tôi lại tìm thấy một cái danh dự thực sự trước công chúng và tôi không quên cảm ơn tất cả mọi người đã tin tôi cổ vũ tôi để hôm nay tôi có thể ngẩng mặt với đời là tôi đã làm một cái việc rất là chính nghĩa à một điều ờ, tôi cũng xin hỏi thêm ờ, bà đó là ờ, việc bà tố nghiêng lừa đảo thì cái việc chuyển tiền thì vừa qua bên phía Võ Hoàng Yên có tung ra cái clip thể hiện cái lời nói của bà phát ngôn từ ờ, chính bà về cái uh, giống như là minh chứng cho cái uh, thừa nhận cái tài năng cũng như thể hiện cái lòng biết ơn của bà đối với cái tài năng ông khi mà ông uh, cho rằng là là khi uh, bà cho rằng là ông trị bệnh bớt cho chồng của bà là ông Huỳnh Đi Dũng vậy thì uh, tại sao bà lại có bà lúc đó bà có những phát ngôn như vậy và cái ờ, bệnh tình thật lúc đó của chồng bà là như thế nào kính thưa quý vị đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều người đã ném đá tôi là người vô ơn kính thưa quý vị tôi cũng như mọi người cũng từng tin ông võ hoàng yên vừa tin vừa ngưỡng mộ cho nên chúng tôi mới mang con của mình để mà à, cho con cho ông võ hoàng yên để mong cháu sau này được học hỏi những cái điều đó nhưng mà quý vị ơi khi chồng mình đổ bệnh rồi bản năng khi chồng và con mình bệnh rồi thì bản năng của người phụ nữ dù mình có lại luật người ta mình có bán hết tài sản để mình cứu chồng cứu con mình cái chuyện năn nỉ đó là hoàn toàn là tôi xác nhận là tôi có làm bởi vì tôi rất là xót xa khi tôi nhìn thấy chồng tôi bệnh tôi năn nỉ ông ấy vì là lúc đấy anh dũng đang vừa ở trong bệnh viện và vừa vừa ở trong bệnh viện và có có người nói rằng là ông Yên sẽ chữa được cho nên tôi đã điện thoại năn nỉ ông mấy cái đó là sự thật nhưng mà cái sự thật bây giờ thì tôi đã để cho quý vị thấy đó nó bẻ bàn tới mức nào thì đó là cái sự thật cái sự thật bây giờ mới là chứng minh là ông ông yên có tài hay không còn lúc đó thì bản năng người phụ nữ khi mà thấy chồng con mình đau bệnh rồi thì kiểu gì thậm chí lại lục người ta năn nỉ người ta nói một câu lại lục thì nó quá đáng tôi chỉ năn nỉ à, ông võ hoàng yên là có cách nào để giúp anh dũng không nhưng mà thật sự ra lúc đó anh dũng đang nằm ở bệnh viện vinmec anh dũng chữa theo phát đồ của bệnh viện sau đó anh dũng đi đến bệnh viện chợ rẫy và qua, qua cả bệnh viện việt pháp anh anh Dũng chỉ bị bị bị một cái bệnh phổi nhẹ thôi và tôi đã nói rằng tôi cảm ơn ông Yên bởi vì ông Yên ông Yên lúc đó là tôi rất tin ông Yên và cũng như mọi người cũng đã rất tin ông Yên thì chuyện đó cũng không có gì để là là ngạc nhiên cả tôi không phủ nhận là tôi từng năng nỉ ông Yên bởi vì tôi yêu chồng tôi thương chồng tôi thì cái bất cứ điều gì làm cho chồng tôi tốt tôi đều làm hết cho nên là ngày hôm nay chính tôi là người biết ra sự thật và chính tôi là người và ờ, đưa ông ấy ra công chúng để đòi lại chân lý đòi lại công bằng cho tất cả quý vị đấy ạ à. thì à, cho à, cái lý do thì à, mọi người đây đều đã nghe rõ còn về cái việc mà ông yên lúc đó quay lại cái lời nói của bà có quay công khai hay không và bà bình luận gì về cái à, cái à, nếu như không công khai thì bà bình luận gì về cái hành vi quay lén này của ông võ nguyên quý vị ơi nếu quý vị mà biết rõ ông Yên á thì chắc có lẽ là quý vị sẽ ngạc nhiên lắm ông ấy chơi rất bẩn chuyên môn quay hình lén và khi nói chuyện đó thì ông ấy hay để cái điện thoại chỗ này miệng thì nói và quý vị để ý những cái clip mà ông Yên chữa bệnh cho người ta ông Yên hay thí dụ ông thấy một người mà khóc vì cảm động khi mà nghe đứa con nó ú ớ thì ông hỏi sao khóc vậy ông gợi cho người ta nói để rồi ông ghi âm và kính thưa quý vị Càng ngày thì sự thật nó càng tồi tệ hơn khi một người không hề biết quay đầu. Hiện nay bây giờ là ông dùng giang hồ để mà lấn áp hết những con người mà đã đứng ra tố giác ổng. Chẳng hạn như sáng nay có một anh Thắng. Vì ông ấy lừa 5 tỷ và ông ấy lấy 5 tỷ đó về đưa cho hai vợ chồng một chút nữa hai chú cô này sẽ lên trình bày đi mua đất chổng rồi người ta tán gia bại sản thân bại danh liệt là người ta hôm nay là muốn đi ra trước công chúng thì ông Yên đã cho mai phục bằng giang hồ để mà khống chế người ta và luôn cả những anh đi làm youtube hiện nay bây giờ là cũng giang hồ xưng là, là là đệ tử của ông võ hoàng yên là đòi chặt đầu bỏ xuống sông và tất cả những người đang đi làm ở dưới cà mau cái khu của quê hương ổng thì ông đều cho dân hồ ra để mà đối đầu hết thì lại một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy là ngoài bản chất lừa đảo của ông võ hoàng yên ra ông yên còn là một tay dân hồ cộm cán đó quý vị cho nên sau cái vụ kiện này tôi sẽ đề nghị công an phải làm cho thật nhanh không thôi thì lại oan cho những người mà đã vô tình đi tác nghiệp hoặc là vô tình cổ vũ cho những cái điều thật thì lại gặp nạn với ông yên ổng đó ổng đó cho giang hồ bây giờ là ổng sử dụng giang hồ chứ ổng không còn sử dụng những cái gì mà lịch sự mà để chờ pháp lý nữa thì cho nên là quý vị phải thấy rằng đây là một tổ chức lừa đảo thật sự và càng làm thì tôi càng thấy bản chất ông ấy lộ ra ông ấy chơi rất nhiều cái trò mà khi mà quý vị sẽ được nghe nhân chứng kể quý vị sẽ ngạc nhiên hơn nữa nếu tôi nói nhiều quá thì quý vị nói là tại sao tôi dồn ông ấy vào đường cùng hoặc là tôi cố tình tôi nói những cái điều mà giống như là tạo ra một cái phản cảm nào đó cho ông ấy thì nếu tôi thật sự là người không tốt thì lương tâm tôi cũng không cho phép tôi làm điều đó thì à, sau đây là tôi xin mời nhường lời cho anh Quỳnh Quy Dũng và chia sẻ với quý vị về cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi muốn à, có một cái buổi họp mặt hôm nay để cho cái câu chuyện nó rõ ràng hơn à, tất cả mọi thứ chúng tôi dành cho cộng đồng xin mời anh để nói tiếp cái vụ thuốc á dạ, thì à, cũng liên quan đến cái cái cái lời ờ, lời lời hùng biện của võ hoàng yên về cái chuyện ơn nghĩa của vợ chồng ông đối với võ hoàng yên đó là cái việc mà chữa khỏi bệnh cho ông ờ, huỳnh uh, Mỹ dũng lúc mà ông bị uh, liên quan đến phổi thì uh, xin ông xác minh lại trả lời cái sự thật về cái tình trạng sức khỏe lúc mà ông võ hoàng yên trao cho ông những cái bịch gọi là thuốc chữa bệnh phổi thì cái và tôi chúng tôi cũng nhận à, được cái thông tin rằng ông Yên cũng đã rêu rao trong à, trong trong cư sĩ tỉnh độ rằng là tình trạng của ông lúc đó là bị ung thư phổi và ông đã ông Yên đã cho thuốc cứu sống ông trong cái à, lúc thập tử nhất sinh đó thì xin ông cho biết cái thực trạng về sức khỏe khỏe của ông lúc đó và cái ý kiến của ông về vấn đề này <clears throat> kính thưa quý vị trước tiên là tôi xin chúc sức khỏe cả các anh chị có mặt hôm nay thì qua cái chuyện mà cái bệnh à, thì lúc đó là tôi có đi chơi thể thao à, đi chơi nó thăm trưa ở trên sân sông bé đi tập với một người bạn thì tôi ra tôi tắm ở đó nó về nhiễm nước và cái tánh tôi thì bệnh đó tôi ít không uống thuốc rồi lắm giữ cư thì đến khi mà nó bị ho nhiều thì thấy nó khó chịu thì tôi mới vô trong vinmet, thì vô trong đó thì bác sĩ khám bệnh xong á, thì là phổi tôi yếu bị giống như nhiễm nước nó bị cảm thì điều trị trong đó thì tôi ở lại điều trị trong vinmet một tuần thì trong cái lúc mà tôi đang ở trong bệnh viện đó thì cũng gần ra viện rồi còn một hai ngày nữa ra viện thì võ hoàng yên có đến thăm thì ở trong Vinmec họ điều trị rất là tốt và nói thật sự các anh chị đây là tôi quen biết rất là nhiều bác sĩ kể cả chờ rẫy và các bệnh viện vì tôi có làm cái chương trình mổ tim nên qua các giới bác sĩ thì tôi quen biết rất nhiều nhưng mà vô gần nhà vô chỗ Vinmec cho nó tiện thì vô các anh bác sĩ đó điều trị rất là tốt thì đến là 7 ngày thì tôi đi về ở ờ, thế về thì lương y của hoàng yên có đến tặng cho tôi sáu thằng thuốc để biểu nấu với trứng gà rồi gì đó nhưng mà cái nguyên tắc á, tôi về nhà khi tôi về ở nhà thì anh em chợ rẫy cũng rất là thương tôi thì cho thêm hai cậu y sĩ à, với bác sĩ đều thương thăm chứ con của tôi không có nằm trong chợ rẫy thì uống thuốc để tiếp coi như là tiếp để theo dõi tiếp khi về nhà thì cái nguyên tắc mà uống đang điều trị thuốc tây theo điều trị thì không có uống thuốc bắc hay à, thuốc nam đem 6 tháng thì sắp ra thì bữa đầu tôi uống được chén nhưng mà nó không phù hợp tôi thấy gì mà bỏ năm sáu cái trứng gà chín cái trứng gà gì vô trong đó nên nó uống à, thì tôi cũng không nói vợ tôi à, tôi cũng nói vợ tôi và tôi âm thầm gần như là không có uống mà mấy anh em là kể cả mấy anh em mấy y sĩ rồi nói không nên chút tại à, vì cái mình phải tuân thủ theo cái điều trị của bác sĩ à, mà tôi thì có cái tập là hút thuốc rất là nhiều kể cả tôi bệnh vậy đó về nhà là bệnh vậy chứ mà tôi cũng bận <laughs> trong bệnh viện nhiều lúc cũng lén lén xuống dưới làm mấy điếu à, hút thuốc rất là nhiều nên khi hút thuốc vào thì nó ho thì tự nhiên cái có một cái cái cậu cậu tắm khỏe đi cùng cái cô nào mà chuyên môn dẫn mối đi qua bên Nhật để gọi là rửa phổi gì đó nói tôi bây giờ là để giới thiệu cho tôi đi rửa phổi thì anh em chợ rẫy khuyên là không có được đi ở anh cái phổi anh không có gì hết á thì sau khi tôi về xong thì bác sĩ khang ở bệnh viện đại học y dược quen với tôi đi với anh nghĩa bác cốt thì đưa tôi vô trong phạm ngọc thạch thì tôi gặp phó giám đốc giám đốc và trưởng khoa thì mấy anh rất là niềm nở khi tiếp tôi và kiểm tra tôi nói anh có cái gì đâu thì mình cũng không tin nữa cái mấy anh em chờ rẫy nói thôi vô em kiểm tra cho thì ban giám đốc chờ rẫy kêu vô kiểm tra thì vô cũng không có gì rồi xong rồi về thì cũng không yên tâm anh em nó có một à, tiến sĩ về phó tiến sĩ về phổi rất là giỏi của bệnh viện Dược Pháp đó, thì xuống kiểm tra bắt test hết các cái anh ra anh nói với tôi một câu rất là vui anh nói phổi anh không có gì mà tôi biết nghe nói anh hút thuốc lá nhiều lắm phổi anh em mình làm điếu đi <laughs> <laughs> thì tôi cái này nói thật á nhưng mà tôi nghe ở trong cái, những cái bức thư nó tự nhiên nó chạy ở trong cái tịnh độ cư sĩ á, là nói rằng là tôi là bị ung thư à, nên là nhờ võ hoàng yên trị hết ung thư mà sáu tháng thuốc mà thuốc nam à, xin thưa với quý vị tôi là trong cái cơ thể của tôi là không có cái chỉ số ung thư các bệnh viện biết hết tôi cứ 3 tháng đến 6 tháng là tôi test một lần nhưng nguyên tắc của nó là mà ờ, người tôi thì nó thật sự ra bình thường rất là khỏe anh em ở nhân viên đại nam này và kể cả bình dương này ai cũng biết khi tôi làm việc là một ngày có khi 20 tiếng những anh em mà trẻ trẻ mà chừng hai mấy ba mươi tuổi mà đi theo tôi chừng cả năm bảy ngày là bệnh hết tôi mà có việc tôi làm cái này tôi nói thật sự ngày đêm thì tôi ngủ chừng 4 tiếng rồi cả cái tỉnh này ai cũng biết là tôi làm việc thì khó nói ờ, và đời, đời trời cho có một cái sức khỏe rất là đặc biệt nhưng mà tôi có một cái thiếu sót rất là lớn đó là hút thuốc nhiều nó có hút thuốc nhiều tại vì công việc nó nhiều à, nên là rồi sau đó đó thì nói rằng là cho tôi mấy cái bịch gì thuốc nữa đó mà biểu ngậm vô à, trị được covid rồi này kia tôi nói tôi tôi không nói tại vì mình sợ mất lòng người khác tôi dặn mấy cậu bảo vệ thôi cái gì mà mấy đem bỏ hết đi à, cái gì mà nó không có nguồn gốc nó nguy hiểm lắm à, tôi thì tôi tôi thế gì à, tôi nói thật ra nói cho tôi tôi chơi với bác sĩ nhiều nên nếu khi là cái gì á mà tôi cũng có phải có cái sự kiểm tra cho kỹ lưỡng à, có cái tư vấn của bác sĩ thì tôi uống tôi không bao giờ uống cái gì tầm bậy hết nghe ai khen cái gì này bổ cái gì tôi không bao giờ và tôi là một có cái sức khỏe trời cho tôi cũng kể cho các bạn nghe là tình cờ tôi với vợ tôi bây giờ còn bác sĩ đặng văn phước gì đó là trước đây là giám đốc của bệnh viện y học à, bệnh viện đại học y dược thì vợ chồng tôi bắt đi test cả một ngày luôn thì qua ngày hôm sau đến đọc kết quả còn anh phước đó thì bà xã tôi thì cho to đồ mua thuốc đồ xong còn riêng tôi thì anh phước hỏi ông đâu có hút thuốc không thì tôi nói dạ cũng có chút đỉnh ông hỏi ngày bao nhiêu điếu thì nói dạ ngày có ba bốn gói thôi thì anh trổ mắt lên như thế này hỏi có uống rượu nữa <laughs> nếu có bạn bè vui thì cũng đỡ được nửa chai anh ngạc nhiên lắm thì mình với nói rằng ủa em bệnh gì nan y lắm mà sao anh phước hỏi có bà xã mình bữa đó cũng có bà xã mình có vợ chồng anh anh phước nữa thì anh nói rằng là lần đầu tiên mà cỡ tuổi của tôi mà cả cuộc đời ông làm bác sĩ mà ông khám cho tôi đã cho tôi mà ông không bán được viên thuốc nào hết <laughs> đó là cái điều may mắn à, trời, trời dạ, cho vô sâu vô vấn đề à, trời cho được có cái sức khỏe nên từ cái việc đó, đó tôi chỉ nói là là người ta tung ra nào là tôi ung thư đồ này kia rồi là à, vợ tôi đi năn nỉ tôi thì cái bữa nghe cái bữa quay đó là sau khi bà xã tôi cho mượn tiền đó, tôi biết luôn chuyển vào tôi có nói tôi mà chuyển vào tài khoản Exim Bank để chuyển mua cái ngôi nhà chính đi mua ngôi nhà là vợ chồng tôi cũng có đi coi cùng với dẫu Hoàng Yên cậu Hùng giới thiệu dùm và là tôi còn cho lính đó, set up dùm cái cái nhà à, cái nhà mà nói là 18 tỷ mà vừa rồi cái chuyện đó đó là bà xã tôi á, là muốn giúp đỡ tại vì nghĩa tôi tôi cũng như các bạn ở đây chúng ta bị ngộ nhận chúng ta ngộ nhận với một cái người, người gọi là thần y mà tôi là cái nguyện vọng của tôi là rất là muốn cứu người tôi làm được bao nhiêu ở cả tỉnh bình dương ai cũng biết tôi sống không có gì cho mình mà tôi sống rất là đơn giản như anh bộ đội xưa sao bây giờ y vậy Ờ, à, và lúc lúc nào cũng nghĩ à, muốn chia sẻ lại à, cho cộng đồng đặc biệt là những người nghèo khổ nên á, là từ đó tôi thấy tôi bị ngộ nhận một lương y vợ chồng tôi cũng vậy là nếu mà thật sự chữa được câm điếc như thế tôi xây cho một cái trung tâm và xin thưa với các bạn vợ tôi cho mượn hay là giúp đỡ gì đó hơn 200 tỷ chưa lớn bằng cái tôi đã cho nhưng mà sau đó tôi phát hiện tôi thu hồi lại hơn 600 tỷ đồng trị giá tài sản tôi cho đây là ờ, các bạn chắc nghe ở trên mạng đó nhiều người nói về cái câu chuyện mà 10 ngôi chùa thì tôi muốn đền đáp lại nếu thật sự chữa được cho ba tánh mà ngay bây giờ nếu có chứng giám của bộ y tế đi của cơ quan chức năng ngay bây giờ chúng ta ở trong đất nước có nhiều cái trường cầm điếc các cháu đang học ở trường tôi thèm khát lắm tôi có khát vọng làm sao cho các cháu được trở về với người bình thường được cứu ba cứu mẹ được nghe được không thì nếu mà lương y bọc nghiêng nó là một thần y kể cả ngồi cái cái đã có chữa được các khách cháu đi ở trường ở tại bình dương chúng ta có 100 có một trở hơn 100 cháu chữa xong thì tôi tặng thêm cho 200 tỷ nữa tôi tặng thêm cho 200 tỷ nữa và có thể hơn nữa cũng được mà nếu chữa hết dùm cho các cháu trường công điếc trong đất nước Việt Nam này đi nên tôi sau đó tôi hoài nghi tôi hoài nghi mà tôi đánh một cái dấu hỏi ngay sau khi tôi biết Võ Hoàng Yên thì tôi hoài nghĩ tại sao một lương y nó mình đi làm từ thiện đất nước Việt Nam rất là nhiều trường công điếp với một cái lương y mà nó mình làm thánh thiện không đợi các cháu đi tìm mình đâu mình phải đi tìm đến đó để mình chia sẻ để mình cứu các cháu mình đưa các cháu về với một cái đời sống bình thường như người khác là bắt đầu tôi đánh nhiều dấu hỏi lắm và sau đó bắt đầu trong trong đầu tôi là lúc nào cũng có câu hỏi và tôi theo luôn là, là thưa các bạn là tôi theo luôn theo kể cả chuyện đi chữa bệnh tôi kéo lưỡi thì tôi tôi thật tôi cũng còn clip tôi kéo lưỡi xong các cháu cũng tôi kêu một các cháu cùng một vì các cháu nó nhìn vô khẩu hình của mình nhưng mà xong đó rồi thôi và tôi tin chắc rằng tất cả các bạn ngồi trong hội trường này ai cũng làm được cái điều đó hết cũng kéo lưỡi ra thì nhìn khẩu hình cũng nói được một hai ba bốn hết đó nên là là là cái chuyện này là sau khi mà tôi nhờ cái tánh tò mò của tôi mà tôi thắc mắc nó, nó là tôi trải nghiệm mà tôi đi tìm và tôi còn lại clip phật mà, không biết anh nào anh nào quay đó gửi lại cho tôi hết ở trong cái điện thoại của tôi và nó là một cái điều cũng nhờ cái sự may mắn đó thì phải nói là nó đem lại cho tôi à, là nhiều cái điều mà hiểu biết dù mình có một chút sai lầm nhưng mà mình đi tìm sự thật để trả lại một cái sự công bằng cho xã hội để tránh cái sự ngộ nhận để không ai bị lừa nữa thì rất mừng còn cái chuyện bệnh ung thư đồ này kia chắc thứ là hư cấu lên một cái câu chuyện nghe cho nó dữ dằn để coi như giống như là vợ chồng tôi là cái người vô ơn ờ, cả bác sĩ anh em chợ đẩy ai cũng biết lúc tôi bệnh đó là anh em bác sĩ ngày nào cũng cũng tới nhà để thăm tôi Thôi bây giờ như thế này à, hằng cũng chia sẻ thêm với quý vị à, những cái vấn đề chính mà mình cứ nói những cái vấn đề chính thì cho nó rõ có một cái điều lạ là quý vị biết không khi mà hằng ngộ ra đó là ông võ hoàng yên chơi với hằng với anh dũng cả hai vợ chồng nhưng đặc biệt là anh Dũng không bao giờ dám mượn tiền anh Dũng mà ông khoe với anh Dũng ông có 300 tỷ 500 tỷ cả trăm triệu đô nhưng mà riêng với Hằng thì than thân than khổ quý vị thấy không khi mà Hằng nghĩ ra là tại sao ông Yên chơi với anh Dũng đàn ông với nhau thì dễ dễ nói với nhau mà tại sao ông Yên không nói mà ông Yên cứ kể khổ kể than thật xúi vì là khi mà hằng nghe ông yên nói rằng là ông yên xây chùa đổ nợ hằng cũng rất là sót rất là cảm động khi mà ông nói là tất cả những gì ông sống vì bá tánh thì một tí đây quý vị sẽ nghe hai con người hai một cặp vợ chồng này là người đã bị ông cướp cái ngôi chùa đó và cái chùa xây có 5 tỷ đồng thôi quý vị và ông nói rằng xây mấy chục tỷ để rồi đổ nợ thì ông đem cái câu chuyện đó ông đi ăn mày khắp nơi đó là cái câu chuyện mà phải gọi là quá cao thủ thì bây giờ chúng tôi sẽ trở lại cái vấn đề chính là vấn đề 200 tỷ thì anh Dũng dạ, xin, à, tôi, tôi Dũng... xin có, có xin à, hỏi thêm một cái khúc mắc nữa mà cũng rất là là nhiều người à, có ý kiến phản biện rằng là có ý kiến cho rằng là việc vỡ vỡ lỡ như hôm nay cái chuyện mối quan hệ giữa vợ chồng bà và võ hoàng yên là do à, vì làm ăn có làm ăn chia chác với nhau không đều thì à, ý kiến của ông bà về cái cái cái dư luận này như thế nào à, để à. cái này anh nói nha à, xin thưa với quý vị à, tôi dám chắc rằng à, trong giới doanh nhân và kể cả bình dương này ai cũng biết tôi hồi giờ tôi làm mình gì làm cầm cụi mình tôi không có hùng với ai hết vì cái cá tính tôi tôi thích làm làm không thích là tôi nghĩ tôi đi chơi rồi làm được á thì tôi đem tôi cho hết xã hội mà nếu mà người ta hùng vô với tôi á không mà tôi đem đi cho thì chắc tôi bị đòn và cái thứ hai nữa tôi biết Võ Hoàng Yên á, là vào ngày 27 tháng 7 năm 2019 tôi không có quen biết gì với ông này hết mà thông qua đài truyền hình của Bình Dương thực hiện cái chương trình san sẻ yêu thương nên nó là muốn mượn cái chỗ Đại Nam để chữa bệnh thì tôi bà xã tôi có hỏi rồi anh em hỏi thì tôi nói ờ là người ta mượn mà để chữa bệnh thì tốt quá cho người ta mượn chữa bệnh đó rồi từ cái chuyện đó chữa bệnh đã biết võ hoàng yên đó mà đối với bộ hoàng yên là sau khi chữa bệnh xong tôi nghe anh thanh anh thanh phó tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam báo đầu với bà xã tôi á, là xin mua mấy lô đất ở trên bình phước là lúc đó là tất cả các cái khu của tôi là tôi làm xong hết rồi đó, dự án khu dân cư Bình Phước là tôi làm từ năm 2006 xin thưa các bạn còn mười mấy năm nay tôi không có mua thêm bao nhiêu đất nào dự án khu dân cư Đại Nam ở tại Bình Dương là tôi làm từ năm 2004 và đất đai đó đến giờ này tôi cũng chưa có nhu cầu để bán thì lên xin mua thì bà xã tôi duyệt để giảm xin giảm giá 30 phần trăm gì đó anh thanh báo cáo thì bà xã hỏi tôi nói thì anh sau đó thì không có bán. mua bán gì nói tóm lại là không có mua bán gì à, rồi á đặt cọc được đâu 500 triệu đó không có đáng gì đó mà thật sự là tôi không có nhu cầu mọi cái tôi làm ở đó của hai khu dân cư này ở Bình Phước là để chuẩn bị cho một cái làn sóng đầu tư rất là lớn về công nghiệp vào Bình Phước tại vì Bình Dương hết đất và những cái đường cao tốc đấu nối và đấu nối về trục lộ giao thông và nó sẽ có một cái bùng phát về công nghiệp ở tại tỉnh Bình Phước ở cái vùng chân chân thành thì nó giống như Dĩ An ngày xưa nên cái lúc mà động thổ trên đó là tôi cũng có dự báo trước về cái tình hình phát triển mà hiện nay là thật sự là trên đó là hiện nay công nghiệp phát triển rất là nóng và Bình Phước cũng đưa vào được ở trong cái vùng kinh tế trọng điểm chung quanh khu dân cư về khu công nghiệp bao bọc và về kiến thức về kinh tế đó nếu kiến thức mà lừa lọc không dối trá thì thôi tôi xin kêu bằng sư phụ nói giáo viên còn kiến thức về kinh tế thì thật sự không đáng cậu học trò tôi đâu chứ đừng có nói tôi hùng hạp làm ăn không tôi là cái người chỉ nó cho đi vì á tôi bị ngộ nhận ở chỗ những cái truyền thông về vấn đề những cái clip mà đưa lên chữa bệnh y như một thần gọi là thần thánh đó, đó rất là xảo thuật nên chính từ cái đó là tôi nói nếu mà chữa được như thế tôi xây cho một cái trung tâm và tôi sẵn sàng cho cả hàng ngàn tỷ để thực hiện cho ước nguyện đi xây 10 cái chùa không và tất cả à, là những cái đệ tử ông đuôi hết à, để ở đó để làm việc chỉ một điều duy nhất là chữa bệnh cứu người không được lấy tiền à, và tôi làm coi như đó tại vì hiện nay nói thưa với các bạn tôi có cái chương trình gọi là trái tim hàng hữu là tôi làm với bệnh viện chợ rẫy bệnh viện nhi thành phố và đa khoa đà nẵng rất là tốt thì tôi coi cái việc đó cũng giống như cái việc là tôi trả cái công lao tôi thay mặt cho ba tánh tôi đền đáp lại nếu chữa được bệnh đó là tôi cho có điều kiện là để đi như những cái clip như truyền thông đưa và tất cả chúng ta đây gần như bị ngộ nhận về vấn đề là, là dựng lên một cái thầm nghi kinh hoàng như thế đó, và sau đó tôi phát hiện ra là không có khi mà đi xin để thành lập đăng ký ở trên đó đó cái chỗ mà để gọi là phòng phòng khám trong ấy thôi không có một cái giấy tờ gì để đăng ký được hết à, đối với sở y tế bình phước và sau đó tôi vừa mượn một cái bằng bác sĩ của ở ờ, trường y à, để đi đăng ký và không có một ai có cái giấy tờ gì để hành nghề gọi là đăng ký được để gọi là đi khám đông y và chữa khám khám chữa bệnh đông y hết mà bắt đầu tôi nghi ngờ và sau đó hàng loạt cái tôi phát hiện ra thì tôi và lúc đó mà khi mà tôi cho tài sản xong thì bắt đầu là nói với tôi là sợ không kham nổi cái chuyện chữa bệnh ở tại trung tâm và tôi dừng lại cái chuyện tôi không xây và tôi thu hồi cái tài sản tôi đã cho lại cái tài sản đó lúc đó tôi cho đó là riêng tôi không á là khoảng cỡ trị giá khoảng cỡ 600 tỷ nhưng mà tôi thu hồi lại kịp thời phát hiện là tôi đã tu hồi cái thời thì tôi nói rằng tôi cho cái này là để coi tôi thay mặt ba thánh để chữa bệnh cho ba thánh nếu không chữa được và tôi không có làm ăn gì vợ hoàng yên hết phải nói là đối với hoàng yên là là không có làm ăn gì mà tất cả những cái gì tôi làm xin lỗi từ hồi xưa giờ tôi làm kinh tế và tôi không có chung đụng với ai hết vì tôi có một cái cá tính rất là khác nên cũng nói rõ với tất cả các anh chị đây như thế à, chứ đừng có nói tôi làm ăn rồi chia chác rồi tôi nghe có dư luận rằng nói tôi lợi dụng vào cái uy tín của võ hoàng yên để đi gọi là gì trục lợi mấy ngàn tỷ đó nghe nghe tôi nghe tôi thì nghe thôi bây giờ à, bây giờ chúng ta trở à. lại vấn đề chính đi thì à, phải nói một điều là nếu mà nói một cách công tâm công tâm nhất thì à, cái số tiền mà ông võ hoàng yên lừa tôi à, trên cái ờ, pháp lý mà chuyển tiền bằng à, có tài khoản OCB ngân hàng Sbank xác nhận thì số tiền nó đã là 164 tỷ và cái số tiền mà tôi giao dịch bằng tiền mặt với ổng thì hiện nay nếu mà tính cộng lại và những cái gì tôi đã cho gia đình của ổng học trò của ổng thì số tiền nó là trên 220 tỷ tôi đoán không sai nhưng mà ngày hôm nay thì em muốn chính anh nói <laughs> thì à, sau khi á, là những cái tài sản mà thu hồi lại đó là riêng đất đai không là tôi thu hồi lại vào tôi nhớ không nhầm là ngày 19 tháng 5 là tôi đã thu hồi lại sau khi tôi phát hiện ra mà muốn bỏ chạy thì tôi hồi, thu hồi kịp thời còn cái số tiền mà bà xã tôi trước đây chuyển thì à, cho mượn thì có hỏi ý kiến tôi thì tôi nói họ ờ, nếu mà cậu ấy mà xây dựng chùa chiền đồ mà thiếu nợ thế đâu thì thôi em cứ cho mượn đó thì cái chuyện mà mở tài khoản tại Exim Bank tôi biết tại vì ngày đó tôi có ra ngân hàng để tôi làm một số việc đó nên là đó, à, thì tiền mà kể cả mua cái nhà bên quận 2 là tiền đó cũng bà xã tôi cho mượn để chuyển vào tài khoản của Exim Bank và từ đó chuyển đi mua nhà đó, ờ, và cái chuyện của bà xã tôi á à, không cho mượn tiền tôi biết đó nên bạn nhiều lúc ở trên mạng đó là họ cũng hư cấu lên nào là giống như là bà tôi không biết gì nhưng mà sau khi mà đến tháng ngày đến sau cái đợt mà đi bến tre mà tôi đã giúp cho bà con bến tre mà lọc nước á, đi chung á, là bắt đầu tôi ngồi tôi nói chuyện là tôi khai thác tôi mong là tôi biết tay này á, không đơn giản lợi dụng đó là tôi giờ có nói bà à, thì bắt đầu là chỉ còn cái số tiền mà chuyển nhiều là vào hình như hai cuối 29 đó mà bà xã tôi có nói với tôi à, chứ không phải là một mình bà xã tôi biết và cái công việc này thì vợ chồng tôi có trao đổi mấy ngày nay phải nói là không phải một mình bà xã tôi bị ngộ nhận và bị lừa mà cả đất nước chúng ta bị lừa cả xã hội bị lừa cơ quan truyền thông cũng bị lừa ngành y tế cũng bị lừa mà không phải lừa đất nước việt nam chúng ta không mà lừa cả quốc tế những cái quốc gia mà có một nền y học văn minh giống như kể cả là Australia, Úc, Mỹ, không? kể cả châu Âu còn bị lừa. Phải nói là gần như đó, là chúng ta bị lừa. không? Nên tôi nói bà xã tôi, tôi coi những cái clip mà của những cụ bà những anh ngồi trên xe lăn mà bị lừa 30 triệu đó. thì chính ra cái của, của bà xã tôi bị lừa thật sự so với những người đó cái tỷ lệ so với không lớn trong khi người ta nghèo người ta không có gì mà người ta bị lừa 30 triệu hay là đi mua cái phiếu 50 triệu mà mất cả hàng 10 ngày để đến đó thì vợ chồng có bàn bạc thì nếu mà đi lấy lại cái tiền đó không thì thay bằng mình có thêm 200 tỷ đó cũng như mình làm từ thiện về cũng làm từ thiện nhưng mà hiện nay nè những cái người mà bị khổ cực đó đó những cái anh mà ngồi trên xe lăn đó đó rồi có những cái trường hợp mà tức là là những cái bà bà cụ á, những cái anh con anh tên là võ bằng cấm cũng mà nhiều người bị lắm tức là họ cái một cái xảo thuật rất là kinh là ví dụ đi chữa bệnh ở quảng ngãi thì không bán vé cho người dân quảng ngãi mà chỉ phát phiếu và tạo hiệu ứng cho đông người nhưng mà bán vé người xa hơi xứ thật xa đến Ồ, ờ, hôm đó cái, cái clip mà phỏng vấn ở tại trường Câm Điếc ấy, là cũng như thế chữa thành phố Hồ Chí Minh đây xuống thì vợ chồng có bàn với nhau thì nói với bà xã tôi thôi có lấy thêm cái 200 tỷ đó về thì mình cũng đem cho xã hội thì biết bao nhiêu người người dân nghèo khổ mà người ta là nạn nhân mà mình lấy rồi họ nay mai họ đi đòi thì lấy gì họ lấy thì nên dường lại theo vợ chồng tôi thôi bà. thì uh, chốt Để lại như thế này tôi nói tiếp à, em em nói đi thôi thì mình chốt lại như thế này là cái 200 tỷ ông võ hoàng yên lừa tôi tôi sẽ từ chối không nhận để cho những người mà đã bị ông yên lừa đảo có cơ hội để nhận, nhận lại đó là những gì mà tôi một lần nữa dành cho xã hội và kính thưa quý vị là thật sự ra mà nói là tất cả những gì tôi làm vì cộng đồng cho nên cái số tiền này là tiền của cá nhân tôi chứ không phải là tiền của công ty mà cũng không phải là tiền của anh Dũng tiền này là tiền cá nhân tôi và vợ chồng tôi cho đến giờ phút này vẫn là tài chính độc lập cho nên tôi một lần nữa để khẳng định quý vị rằng tôi đã dám chơi một cuộc chơi này là chơi cho cộng đồng và tôi sẽ từ chối nhận 200 tỷ này. Tôi chỉ đưa đúng cái câu chuyện 8 tỷ 2 mà ông Võ Hoàng Yên đi cứu trợ lũ lụt là một cái minh chứng cho cái sự lừa đảo đó để mà rồi còn nhiều người bị lừa đảo nói tiếp theo để mà làm rõ câu chuyện này. Cho nên đây là một cái cơ hội mà tất cả những người đã bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo có thể đến cơ quan pháp luật và thậm chí đến tận nhà ông để đòi lại số tiền đó cái đó là cái mà tôi có thể là hy sinh một lần nữa dành cho cộng đồng đó quý vị xin được cảm ơn những chia sẻ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài câu hỏi của một nhà báo đến từ báo Sài Gòn Giải Phóng xin mời nhà báo ạ à. tôi ờ, tên Phong tôi ờ, đến từ báo Sài Gòn Giải Phóng hiện nay tôi đang ờ, phụ trách cái văn phòng đại diện báo khu vực Đông Nam Bộ tôi xin có hai cái câu hỏi dành cho bà Phương Hằng qua vâng, các chia sẻ của à, ông Nguyễn Dũng cũng như bà Phương Hằng thì đúng là không riêng tôi mà một số à, đồng nghiệp cũng là hiểu ra được cái vì sao nó có cái cái cái cơ sự hay có cái nguyên do mà dẫn đến có cái sự mà là ủng hộ là tiền mà nó nhiều cho cái ông lương yên như thế thì tôi hiểu rồi thì có nghĩa là có cái sự ngộ nhận như anh Dũng mới nói và xuất phát từ cái tấm lòng thiện nguyện anh muốn là nếu giả sử mà ông này không có cái khả năng chữa bệnh mà tài giỏi hơn người thì sẵn sàng là bỏ ra một số tiền rất lớn để giúp cho các cháu cầm điếc à, thì tôi cũng hiểu được cái vấn đề tuy nhiên trong những ngày vừa qua thì có một cái thắc mắc có bạn đọc thắc mắc rằng là à, trong một cái thời gian à, mà ủng hộ rất nhiều tiền cho cái ông Hiên như thế thì à, bạn đọc thắc mắc rằng là như vậy thì có thể tách bạch được là cái tiền nào là ủng hộ từ thiện và tiền nào là tiền cho ông Yên và người nhà của ông Yên hay không là cái câu hỏi thứ nhất bởi vì cái này cũng cần tách bạch ra bởi vì ông bà có nói là thương nhau của áo cũng tròn có khi lúc đầu thì là gọi là vô điều kiện nhưng mà sau này giả sử những cái đồng tiền mình ủng hộ từ tiền mà bây giờ mình à, mình lấy lại hay mình có cái gì đó thì đối đó cũng không ổn và cái câu hỏi thứ hai thì từ khi nào thì bà phát hiện ra là ông Nguyên có dấu hiệu à, lừa gạt mờ ám lừa gạt ở đây thứ nhất là về khả năng chữa bệnh là khả năng tần nghi tôi nghĩ khả năng chuyên môn và cái lừa gạt thứ hai cái yếu tố thứ hai đó là tiền bạc à, tôi xin nhắc lại câu hỏi là từ khi nào thì bạn phát hiện ra có dấu hiệu mờ ám lừa gạt về khả năng chuyên môn cũng như là khả năng tiền bạc của ông Nguyên xin hết câu hỏi cảm ơn cảm anh cảm ơn. À, đã hỏi hai câu hỏi rất là trọng điểm thì kính thưa quý vị đầu tiên á, là ông võ hoàng yên á, đặt vấn đề là vay mượn vì ông ấy nói rằng là ông ấy đi chữa bệnh và ông ấy xây chùa đổ nợ và ông ấy thiếu rất nhiều người cho nên là ông ấy có rất là nhiều sổ đỏ và tôi đã từng nói với quý vị rằng là ông sách cả vali sổ đỏ bỏ nhà tôi ông ấy đặt vấn đề là mượn tiền rồi sau khi đó bán được đất sẽ trả tiền hoặc viết giấy nợ hoặc là giao sổ đỏ thì ông ấy nói với tôi rằng ông ấy rất thiếu rất nhiều người cho nên ông ấy đã cho tôi rất nhiều tài khoản mà sau này tôi phát hiện ra đó là một tập đoàn lừa đảo là nào là cha vợ em vợ cháu vợ em rể chị ruột à, em ruột à, cháu ruột tất cả học trò của ổng và kể cả những người mà ổng có nợ thật nhưng mà cái số nợ nó không à, đáng thì cho nên à, tôi mới gọi là một tập đoàn lừa đảo à, có nghĩa là tôi đã thỏa thuận với ông ấy cho ông ấy mượn 100 tỷ đầu tiên đợi để xem nha khi đồng khi đồng ý tôi thỏa thuận trăm tỷ đó rồi thì gọi ông chúng tôi. chỉ cho tôi bất cứ một cái địa chỉ nào thì tôi đều chuyển vô bởi vì tôi đã thỏa thuận cho mấy mượn mượn nhưng tôi không có cần phải cầm sổ đỏ và tôi cũng chẳng cần một cái ờ, tờ giấy nợ nào hết vì tôi nghĩ là anh hùng trọng anh hùng ổng là người tử tế tôi cũng là người tử tế ổng đi làm thiện tôi cũng là người đi làm thiện cho nên là sau khi tôi phát hiện ra đây là một tập đoàn lừa đảo là từ đầu tiên là từ ông cha vợ cha vợ mà ông nói là chủ nợ khi tôi phát hiện ra ông đó không phải là là chủ nợ mà là cha vợ thì đó là một cái bắt đầu tôi hoài nghi tôi hoài nghi tôi hoài nghi rồi bắt đầu tôi mới tiếp cận cái gia đình thì từ những người em người cha của ông yên mới nói cho tôi biết rằng là tất cả đều là lừa dối hết rồi khi mà tôi tôi ông yên nói rằng học trò ông đi làm ờ, với ông mười mấy năm trời cũng không có cái gì thì tôi lại cho mỗi người một cái nền đất thì khi mà làm sổ đỏ đó thì có những cái tên nó, nó trùng với cái tên tôi chuyển tờ, tờ tiền thì tôi mới phát hiện ra tại sao mấy tôi mang máng mang máng rồi sau đó tôi mới sao kê trong ngân hàng ra và tôi cập nhật cái danh sách mà ông yên đưa tờ, tên cho tôi để mà tôi tặng những cái sổ đỏ đó thì tôi mới phát hiện ra đây là một cái tổ chức lừa đảo và tất cả những cái gì mà tôi biết ông võ hoàng yên chữa bệnh không được là từ cha ông võ hoàng yên từ em của ông võ hoàng yên nói với tôi rằng là cam đoan 100% là không chữa được vì có một người chữa tới 9 lần mà vẫn không được mà lúc đó tôi hoài nghi lắm bởi vì tôi cũng như quý vị thần tượng ổng nghĩ rằng là ổng ổng làm những cái mà thậm chí là ổng xảo thuật đến nỗi mà mình nhìn thấy rất là rõ ràng thấy tận mắt luôn cho nên là không phải một mình tôi mà cả thế giới lầm cho nên là đây là một trong những cái điều mà có nghĩa là không thể gì mà phát hiện được ông võ hoàng yên là là là một cái tay mà nghĩa là che được cả bầu trời đó cho nên là chính những cái người thân trong gia đình ông võ hoàng yên nói với tôi tôi bán tính bán nghi và tôi đi tìm hiểu thì chính ông võ cha ông võ hoàng yên nói tôi là thằng đấy là thằng lừa đảo nó làm gì chữa được bệnh ai có một đứa bảy tám chín lần nó kéo hoài cái lưỡi con mà ta tét lên tét xuống mà không hề nói ra được thì con cứ tin là cha nói đúng đi vì lúc đó là gia đình của ông võ hoàng yên thương tôi là bởi vì tôi rất là thật cha ông giỏi và hoàng yên và hai đứa em trai là đều có một cái tâm rất là tốt nói với tôi trong gia đình ông võ hoàng yên có hai phe cho nên những gì tôi nói với quý vị nói trước cộng đồng trước sau như một và tôi không hề nói dối một cái điều gì mà làm ảnh hưởng nếu như từ trước tới nay mà tôi nói một điều gì mà không đúng về ông võ hoàng yên thì lập tức luật sư của ông đã không để cho tôi ngồi yên để mà hôm nay mỗi ngày tôi đều vạch trần ra sự thật và tất cả mọi người đang từ từ à, hé lộ ra tất cả những sự lừa dối của ổng bởi vì ổng có luật sư ổng có thừa phát lại và ổng có cả một đội truyền thông cho nên không dễ gì mà ông võ hoàng yên ờ, ngồi yên mà nằm yên mà để mà một nguyễn phương hằng của tôi lên tiếng mà mà mà tấn công ổng tôi không phải tấn công ổng là bởi vì quyền lợi cá nhân tôi nhưng tôi muốn chứng minh cho cộng đồng thấy là đâu là sự thật Việc cái truyền thông của ông Võ Hoàng Yên á Quý vị có biết là ông còn nói với tôi á, là sau cái máy bay Boeing mà ở bên Malaysia rơi á Thì ông vô từ khóa là ông nhất thế giới rồi khi cái máy bay đó rơi ông mới xuống cái tầm thứ hai là bởi vì gió Hoàng Yên là dày đặt trên YouTube Ông tự hào đến cái mức mà mà trên truyền thông là ông là số 1 Cho nên quý vị thấy rằng là hai tuần lễ nay một mình tôi một mình tôi đọc diễn mà ông võ hoàng yên không hề lên tiếng là bởi vì tôi nắm thớp ông quá rõ rồi cho nên không có lý do gì mà ông nhịn tôi nhưng ông không thể làm gì được tôi bởi vì tôi nói với ông cái la gan tôi rất là lớn mà tôi đã chơi là chơi tới tận cùng không bao giờ tôi bỏ cuộc vì cái sự lương thiện trong con người tôi nó mãnh liệt lắm không phải cho tôi mà cho tất cả những bệnh nhân mà tôi đã nhìn thấy họ khổ đau họ nợ nần họ lê lết để chờ gặp ổng rồi khi mà sự việc đổ ra thì quý vị thấy rằng ông đã đối xử với bệnh nhân thế nào gia đình ông như thế nào tất cả mọi thứ tôi chỉ mong một điều duy nhất mà ngày hôm nay ngồi trước tất cả báo giới là đừng bao giờ tin ông võ hoàng yên nữa còn tiền tôi đã coi như là tạm thời là tôi nhường lại hết cho tất cả những người đã bị ông võ hoàng yên lừa thì ông ông nói với tôi là ông có tiền trả cho tôi thì ông phải trả lại cho tất cả những người ông đã lừa dối đó là sự tử tế của tôi dành cho cộng đồng cảm ơn ờ, hai câu hỏi của anh nghe rõ anh dạ dạ xin chào bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là ông ờ, Huỳnh Uy Dũng tôi xin ờ, được đặt câu hỏi từ phố Bosa TV Dạ chào anh Lân ạ, à. chào tất cả dạ. quý vị đang theo dõi dạ. chương trình trên phố Bosa TV ạ à. Thì um, xin đặt câu hỏi uh, ra đây Xin đưa câu hỏi của anh Lâm à, tôi xin thay mặt cho bà xã tôi sẽ trả lời câu này à, tôi thì hồi xưa giờ tôi làm cái gì mà lẽ phải thì tôi cứ đi tìm sự thật và đến giờ này cũng được lột trần cái sự thật này ra trước công chúng rồi và chúng ta không bị ngộ nhận nữa và ngay cả tôi nói với anh là ngay cả ở đất nước Việt Nam mà ngay cả một cái quốc gia mà có một cái nền y học tiên tiến như Mỹ có một lực lệ rất là chặt chẽ mà họ còn vẫn qua tại Mỹ vẫn múa được ở tại nước Mỹ và vẫn điều trị nước Mỹ và tôi có coi một cái clip á mà hình như của bên Anh phỏng vấn là kể cả chết người nữa chết một người của một cái em à, mà con của chị Lộc gì đó mà tôi thấy anh đưa lên ờ, trên trên TV của anh thì phải nói đó là đây là một cái thay rất là tôi đã từng gọi là tôi dùng cái từ là mặt dày tâm đen dày đến nỗi mà gọi là vô hình mà đen đến nỗi vô sắc và hôm trước tôi có nói một cái câu hay đùa tôi nói nếu là sau này có bầu một ông thánh mà thánh lừa hay là ông tổ của, của ngành lừa đảo mà để cái cái ngành này sau này người ta cũng tổ thì tôi nghĩ chắc là không nên nhận cái nhân vật này để làm ông tổ vì người ta lừa hết được các cái cơ quan à, các cái cơ quan từ truyền thông ngay cả ở bên đó tôi thấy ở bên mỹ cũng đưa những cái clip á, mà phải nói là rất là xảo thực cũng ca ngợi ngay giữa những bác sĩ giỏi những một cái nền y học như thế thì tôi nghĩ rằng ở đây là chẳng qua là một cái xảo thuật chứ không ai đi bảo vệ của một cái tên lừa đảo như thế hết tôi dám chắc rằng ngành ngành y tế nhiều lúc chúng ta cũng ưa bị ngộ nhận rồi ờ, xúm nhau rồi á là hỉ lại rồi á là à, chứ còn nếu mà ngay cả ở Việt Nam cũng vậy ở bên Mỹ cũng vậy mà chữa bệnh như thế ở nước Mỹ thì anh ít nhất cũng phải trình được giấy tờ ví dụ như thế đó nhưng mà họ qua mặt luôn tôi thấy chữa Mỹ nào là ở Texas nè Houston nè ở Úc nè à, rồi ở Việt Nam nè à, nhiều lắm dạ, rất là nhiều nơi mà kể cả là gây luôn hậu quả nghiêm trọng gây hậu quả nghiêm trọng Ờ, kể cả gây chết người ở bên Mỹ và anh đã trực tiếp phỏng vấn việc đó mà anh thấy họ vẫn vẫn thoát thân thì tôi nghĩ rằng á ví dụ như cái câu hỏi của anh thì có thể cho rằng á là ở Việt Nam thì có thể dựa thế lực nhưng mà ở Mỹ thì không lẽ cũng dựa vào thế lực một cái nền y học như thế một cái luật lệ như thế mà tay này vẫn qua mặt được đó, thành ra kể cả một ông thị trưởng cũng đã từng khen ông võ hoàng yên và ông thị trưởng nên tất, ở Mỹ tất cả chúng ta bị gọi là ăn quả lừa hết kể cả cộng đồng kể cả truyền thông mà ngay cả vợ chồng tôi à, chứ đừng có nói tới là những người phải nói là những bà mẹ những người nghèo khổ rồi đó ờ, là kể cả những anh em việt kiều ở bên đó rồi tất cả chúng ta đều bị ngộ nhận và đều bị coi như lầm và bị lừa hết đó nên đó là tôi chưa nghĩ đến chuyện một thế lực nào ờ, thế lực nào có thể mà gọi là là bao che cho võ hoàng yên mà từ việt nam mà qua tới mỹ đó, hay là coi như là trên quốc tế này thì chắc là tôi nghĩ là không có đâu đó, không có thể nào mà là, là nghĩ mà là làm được cái việc đó tại nước mỹ hay làm được được cái việc đó ở nước cộng châu âu thì nhân đó. cái nhân cái câu chuyện này thì tôi cũng uh, xin lặp lại một lần nữa để cho quý vị hiểu rõ hơn là tại sao tất cả chúng ta đều là nạn nhân của ông võ hoàng yên nhưng không ai dám đụng chạm cả những gì tôi nói là sự thật bởi vì ông võ hoàng yên luôn luôn mang thần thánh vô để đe dọa vào cái tâm hồn yếu đuối của chúng ta thứ nhất thứ hai nữa là ông bảo là đụng vào ông là đụng vào bao nhiêu bệnh nhân câm tiết bại liệt có nghĩa là ông đưa hai cái thế lực đó vô để mà đối đầu với chúng ta thì khi một người mà có một chút lương thiện nghe xong là bao giờ cũng chịu là mình thua kể cả mình bị lừa cũng phải chịu thua là bởi vì đụng vào thần thánh đụng vào bá tánh đó là cái cao thủ của ông võ hoàng y mà tôi nhìn thấy được mà chính tôi là nạn nhân ổng cũng đem hai thứ đó ra ông hù tôi và ông đòi chết tại đại nam mà chết tại nhà tôi nhưng nguyễn phương hằng tôi chơi tới cùng quý vị thấy không chứ nếu tôi cũng như những người nạn nhân yếu đuối thì không có câu chuyện ngày hôm nay vỡ ra một cái trận quá là linh đình như vậy như thế này cũng mang thế lực ra thế lực tâm linh ra cũng mang bá tánh ra hù tôi và quý vị thấy không một người đến xưng thần thánh mà khi cần quỳ là vẫn quỳ khi bò ông vẫn bò vì ông biết rằng là đi với ai phải sử dụng những cái chiêu nào đó là nghệ thuật của ông võ hoàng yên nhưng riêng nguyễn phan hằng tôi quyết chiến tới cùng vì cộng đồng nếu tôi không nói việc này ra cho quý vị thì còn bao nhiêu nạn nhân tiếp tục bị ông đưa vào tường tôi có nói một cái status rất là vui nha quý vị chính ông võ hoàng yên đưa tất cả bệnh nhân vào chân tường nhưng tôi là người đi tìm chân lý cho nên cái chiêu của ổng lặp đi lặp lại rất là nhiều người dù cho chúng ta là nạn nhân chúng ta cũng không bao giờ dám đụng vào ổng rất thông minh rất thông minh rất bài bản rất biết lòng người như thế nào và khi cần ông dùng luôn vũ lực là giang hồ đây đây là một trong những cái mà sau cái câu chuyện này thì tôi cũng đề nghị cơ quan pháp luật phải vào cuộc không thể nào mà để cho ông lộng hành ông dùng cả giang hồ sau khi lừa đảo người ta không thấy hối hận hối tiếc không thấy một sự sám hối nào mà lại dùng cả giang hồ uy hiếp luôn nhảy những cả những người mà chuẩn bị ra tố cáo ông thì đây là một tội ác mà rất là khó tha thứ bởi vì tha thứ là một loại lương thiện nhưng đối với võ hoàng yên thì chúng ta không thể lương thiện được đúng không quý vị cho nên là chúng ta đã bị lầm mà anh Dũng vừa nói rằng là không phải đất nước chúng ta mà một cái đất nước tiên tiến còn bị ông lừa. Kể cả một thị trưởng ở bên Mỹ còn đứng ra cầm đi cô khen ông Võ Hoàng Yên như một vị thánh. Thì thua rồi. Chắc có lẽ là tôi là khắc tinh của Võ Hoàng Yên. Cho nên tôi mới đối đầu với ông ấy. Không ai có thể đụng vào ông ấy được. Thứ nhất, giang hồ ông cũng có. Thứ hai, ông cũng có những thế lực của ông thứ ba ông luôn đem thần thánh ra thứ tư là ông luôn đem bệnh nhân ra để áp đảo và cái quan trọng là mình không bao giờ biết ông võ hoàng yên ở nơi nào để đi tìm ông đi khắp nơi không ai biết ông ở nơi nào đây là một tổ chức lừa đảo dù cho quý vị có thương ghét gì tôi tôi vẫn nói ông yên là lừa đảo riêng bản thân tôi có tội võ hoàng yên lừa đảo còn có như thế nào nữa thì sẽ đợi cơ quan thứ ba sẽ trả lời trước tất cả quý vị và tôi cũng muốn nói thêm về à, chỗ anh Lâm là qua cái cái, cái câu hỏi của anh hồi nãy thì tôi cũng muốn nói à, tây này rất là khôn ngoan à, biết che đậy và né tránh kể cả cái chuyện chữa bệnh thôi cái cách tổ chức chữa bệnh á, cũng gọi tôi dùng cái chữ là chữa chạy tại vì với một lương y mà chân chính á, khi mình làm được cái nghề đó mà đặc biệt mình cứu được người không ai đi chữa chạy kiểu đó hết ta định vị ở một nơi ta thông báo cho mọi người biết ai có cái bệnh đó đến tôi chữa hết bệnh không nhưng mà đây là chữa chạy tôi có coi một cái clip của một vị của một nhà khoa học nằm trong bộ y tế là cách đây tám chín năm gì đó có một cái hội nghị khoa học thì vị này chỉ đề nghị là về chữa cho một cái trường câm điếc ở hà nội hay gì ở ngoài miền bắc thì võ hoàng yên từ chối không chữa đó là trước đây là trước đây là kể cả ngành y tế cũng không phải đồng tình hết đâu nhưng mà rồi là có những bài báo trước đây viết là phản lại cái chuyện thần thánh qua đó nhưng mà sau đó là võ hoàng yên có những cái cách sau đó dập tắt được hết đè nén được hết có những cái bài báo nên đó là đây là một cái cách khôn ngoan đó là khi chữa bệnh chữa chạy và không ai thấy và biết hiện nay võ văn liên ở đâu và định vị ở đâu cứ như thế là không ai biết được nên bây giờ là sau đó có muốn thắc mắc mình hết bệnh không hết bệnh gì cũng không biết đâu đi tìm và luôn luôn cái nơi chữa bệnh là có một sự dịch chuyển và không bao giờ định vị ở một chỗ để cho người khác biết đó là cái khôn ngoan mà tôi đã phát hiện được cái lúc mà tôi đi an giang đó Ờ, là nên ờ, là bán phiếu thì bán ở chỗ khác của người nơi khác đến cái nơi chữa và nơi địa phương ở đó không bán phiếu ví dụ chữa như vừa rồi quan ngại thì quan ngại không bán phiếu đâu nhưng mà những cái người mà đi xe du lịch biển số lạ ở các tỉnh khác từ hà nội vô hay là sài gòn ra hay là quy dân vô thì đó đó như là cái là là trục lợi thì nói thêm nãy vợ tôi có nói là cái 200 tỷ mà bà xã tôi đã làm cái việc đó thì đối với lại báo Sài Gòn Giải phóng có hội thì trong đó có kể cả cái phần mà cái phần mà chúng tôi đau lòng nhất mà khó chịu nhất đó là cái tiền mà để hỗ trợ cho đồng bào của miền Trung thiên tai bão lụt khi mà ra khánh thành cái chùa mà ở quầy hương an tự mà vợ tôi phát tâm rồi vợ chồng tôi xây thẳng cho đó thì bắt đầu trong cái báo cáo đó mới phát hiện ra là cái chuyện đó ở đây là tôi nói nè lừa tiền thật sự cái đó là 200 tỷ thì đối với cái sự nghiệp của chúng tôi hay là những công việc của chúng tôi thì cũng giống như một cái việc hành thiện đi nó không lớn bằng cái lừa cả xã hội này lừa những cái bà mẹ đang đau khổ để hy vọng tra tấn ta trong cái niềm hy vọng cứ hết ngày này năm này một sự chờ đợi để rồi cầu mong rồi để có những người là đi đến ở cả hàng chục ngày đó là cái hàng nửa tháng đó rồi đó là lừa người ta không chữa được bệnh thì chúng ta công bố không chữa được bệnh à, rồi xong rồi chữa không được rồi là đổ qua nào là nghiệp cũng như chùa để mà mượn tiền bà xã tôi mà nói là lúc đầu mượn tiền nó trả nợ tiền chùa thì tây này rất là khôn ngoan xây một cái chùa lên là cứ dở dở dân gian lên như thế rồi bắt đầu đi kêu gọi quy động khắp nơi cái nào xin được thì xin xin không được thì mượn đó rồi dùng cái tiền đó về là để đi mua đất để kinh doanh đó chút nữa là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị khi cái công việc của tôi vợ chồng tôi thì không bao giờ mà tôi rơi được một miếng nước mắt nào khi cái sự kiện nó xảy ra mà mình biết được và đến giờ này phải nói là tôi rất là hạnh phúc à, rất là hạnh phúc vợ chồng tôi phải nói là đây là một cái niềm hạnh phúc lúc đầu thì có một cú sốc sốc một chút nhưng mà sau đó rất là hạnh phúc về sau mình mất cho rằng là mất đi 200 tỷ đi nhưng mà mình đem lại một cái sự thật giống như mình bỏ phí ra để mình đi tìm một cái sự thật à, con nhà tu Phật là cũng lấy trí tuệ để làm sự nghiệp cũng đi tìm sự thật nhà khoa học cũng đi tìm sự thật và đến giờ đây xin công bố với các bạn ở đây đã tìm được sự thật sự thật đó là gì là lương y võ hoàng yên không chữa được bệnh câm điếc tôi khẳng định một điều như thế để chi để cho nhân dân mình biết con mình bệnh lỡ khiếm thính thì đến bệnh viện nếu mà điếc ít thì đeo à, trợ uh, thính vô uh, khẳng định được một điều đó cái thứ hai là lợi dụng vào tâm linh uh, vào những cái chuyện nói rằng là nghiệp nói rằng cứu quyền thập tổ vợ ông bà vợ uh, rồi uh, là bắt đầu uh, dùng cái chữ nghiệp đó dùng vào cái chữ hiếu à, hay là cái tình của gia đình của ông bà tổ tiên à, của vợ chồng con cái để chi để trục lợi và đồng thời đưa